Đức Phật đối với chúng sanh, một ông cha ở trong gia đình vẫn có lòng thương xót hết các con, dù lớn nhỏ khôn dại gì cũng vậy. Tại sao? Vì xét ra lớn nhỏ là tại đứa sanh ra trước, đứa sanh sau. Khôn dại là tại đứa chăm học cùng biến trễ. Chớ cũng đồng là con đều do quyết nhục sanh ra. Vậy bổn phận ông cha là hết lòng lo dạy dỗ các con, lo lắng cho có gia cư, nghiệp nghệ, tài sản để cho con, ruộng đất để cho con. Vậy thì tình thương vẫn đồng, mà cái chỗ âu yếm ban thưởng nhiều khi có khác, ấy là phải tùy theo mỗi đứa. Tại sao vậy? Vì đứa nào hiếu thuận từ hòa, dễ dạy, dễ biểu, thì ông cha âu yếm hơn đứa ngỗ nghịch bạo tàn. Với đứa khó dạy, thì ông chỉ biết than thở mà thôi, chứ không thể âu yếm đặng. Còn đứa nào cần kiệm, lo giữ gìn gia sản của cha nó, chẳng cho hư hoại, cẩn thận từ ly, dầu lời nói hay việc làm, để bảo tồn danh giá của cha nó, thì cha nó hàng ngày ban thưởng cho nó luôn, chứ không thể ban thưởng cho những đứa hoang chơi, tàn phá sự nghiệp, làm những điều điếm nhục gia môn. Những đứa ấy, ông cha có thể nén lòng mà rước lấy sự chế nhạo, trách cứ là nhiều lắm rồi, chứ làm sao mà ban thưởng đặng. Cũng mường tượng như trên hỡi các người, Đức Phật đối với chúng sanh và môn đồ như người cha đối với các hạng con trên đây vậy. Phật cũng yêu hết chúng sanh, giàu kẻ ngu người trí, yêu tất cả môn đồ, giàu kẻ biến nhát với kẻ siêng năng. Bởi tại duyên nghiệp mỗi chúng sanh chẳng đồng nhau, tu cao thấp khác nhau, nhưng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy lòng từ bi của Phật là vì thương xót chúng sanh, lo dạy dỗ chúng sanh, nhưng mà sự gần gũi và ban phước huệ vẫn có khác, vì phải tùy theo mỗi kẻ tín đồ. Người tín đồ nào hằng ngày dâng lời Phật dạy, ráng lo học hỏi tìm kiếm đạo màu, quý trọng chuyện lành, thì Phật thường gần gũi hơn đứa đã dạy nhiều lần mà chẳng chịu nghe theo, và thường ban thưởng cho kẻ tín đồ nào quý trọng kinh luật của Phật, chăm lòng giữ theo giới luật, cẩn thận từ lời nói việc làm – đừng để cho người ta nhạo bán Phật hay chê bai thầy của mình. Còn những kẻ tín đồ dối tu, chẳng dân lời dạy, chẳng giữ giới luật, thì trên là Đức Phật và dưới là ông thầy của kẻ ấy, chỉ lấy lòng từ bi mà nhận sự trách cứ của kẻ ngoại đạo, chứ không thể nào mà gần gũi và ban phước huệ cho kẻ chẳng thành tính kia đặng. Bạc Liêu, ngày 24 tháng 8 nhâm ngũ 1942